Xin kính chào toàn thể anh em và đặc biệt là những anh em nào ờ, đang sử đang làm những cái công việc mà chúng ta cần đến những cái bình máy nén khí. Thì hôm nay tại công ty Factor Việt Nam đang có chương trình ờ, review giới thiệu đến anh em về những dòng sản phẩm máy nén khí thông dụng và được hầu hết tất cả các anh em khách hàng sử dụng trên thị trường. Ờ, và máy nén khí hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người đó là máy nén khí mang thương hiệu Pegasus và dòng sản phẩm này hiện tại đang được sử dụng rất là phổ biến luôn và đối với dòng hàng này thì nó sẽ có hai cơ bản sẽ có những cái dung tích chứa như là 70 lít này hoặc là 100 lít, 120 lít hay là những cái dòng mà ờ, bình có dung tích chứa cao hơn như là 200 hoặc là 330 lít thì tại ờ, công ty ờ, Factor Việt Nam ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người dòng sản phẩm có dung tích chứa là 200 và 330 lít thì hai dòng sản phẩm này nó sẽ sử dụng được cả hệ thống điện một pha và ba pha thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chi tiết trên hai dòng hàng này anh em nha đây và đây là các ờ, loại máy nén khí đây thì như em chia sẻ sẽ có các dòng sản phẩm máy nén khí điện một pha và máy nén khí điện ba pha à, và hiện tại thì máy nén khí điện một pha mang thương hiệu Pegasus nó sẽ có cái màu xanh ngọc như thế này và dung tích chứa của bình này đây là bình 200 lít ạ Và công suất của nó là 4 HP nha Với ờ, một HP của nó sẽ tương đương với là 746 ờ, kg 746W là sẽ bằng 1 HP thì đối với dòng này 4 HP thì công suất của nó sẽ tương đương với đó là gần 3 kW để anh em có thể là sử dụng và dòng này dung tích của nó sẽ đảm bảo cho anh em đó là đủ 200 lít thay vì sẽ có những cái dòng sản phẩm ở trên thị trường ờ, nó sẽ dung tích chứa vẫn để là 200 lít nhưng thực ra là thể tích thực của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 108 thôi ở ờ, đây ở đây thì ờ, trên máy nó sẽ có thiết kế đây là bình nặng đầu để nạp khí này đầu nạp khí thì đây nó có tới ba đầu nạp và đây là đầu nạp à, và đầu nạp thì để à, nó sẽ cung cấp cái lượng à, hơi vào à, chứa đủ vào cái bình 200 à, lít này để giữ hơi cho anh em à, và trên đây anh em thấy là có ba đầu nạp đã ở trên đây thì có các nắp cái này là những cái quạt à, để nó quạt và nó lọc bụi trong lúc chúng ta nạp hơi vào cái bình nén khí này và trên đây là motor của máy máy thì đang được sử dụng motor đây là motor lõi đồng hoàn toàn cho anh em đảm bảo an toàn trong lúc chúng ta sử dụng và máy nén khí này đây anh em thấy ở trên đây nó có ghi là thông số và công suất motor đây ạ đây đây và dòng này là motor loại đồng à, cái thứ hai là khi anh em sử dụng những cái sản phẩm máy nén khí tại công ty Factor Việt Nam thì nếu như anh em mua những cái máy này theo dàn máy tại công ty Factor thì công ty Factor sẽ áp dụng chương trình đó là bảo hành máy nén khí à, đó là bảo hành 3 à, năm hoặc là 2 năm à, tùy vào dàn máy anh em mua còn nếu như anh em mua lẻ thì máy nén khí này sẽ được à, bảo hành cho anh em trong vòng à, một năm phía sau đây là hệ thống dây cu ly à, và khi chúng ta sử dụng một thời gian thì à, trên con máy nén khí này nó sẽ bị tích nước đó anh em thì chúng ta sẽ tiến hành xả nước giúp em đây xả nước máy nén khí thì ở phía dưới đây à, anh em thấy đây là có cái băng xả này chúng ta sẽ chịu khó xả nước này ra để giúp cho cái bình mặt của con máy nén khí này nó sẽ được à, ổn định và lâu dài hơn à, chúng ta sử dụng nó sẽ bền hơn đây em nhắc lại con này chúng ta đang xem là nó được sử dụng hệ thống điện một pha thì điện một pha với ba pha nó cũng như nhau thôi nó sẽ giúp anh em có thể là lựa chọn được cái dòng phù hợp tại sự cho cái ờ, xưởng nhà mình ví dụ anh em ở xưởng anh em đang có chỉ có điện một pha thôi thì chúng ta sẽ lấy con này còn nếu như mà anh nó có phích cắm sẵn thì anh em chỉ cần cắm vào điện nhà mình mà dùng thôi còn nếu như anh em dùng điện ba pha thì chúng ta sẽ lấy cái con ở bên đây đây con này cũng dung tích chứa 200 lít nhưng mà sẽ sử dụng điện ba pha đây ạ dạ, à, điện ba pha thì nó sẽ bắt ờ, dây vào ờ, cái ổn áp ở bên đây này nha nó cũng như con ban nãy thôi nhưng mà điện ba pha của nó sẽ đi qua một cái ổn áp ba pha như thế này và con này thì dung tích chứa của nó cũng là 200 lít và 4 HP đó đây vẫn được thiết kế như cái con ban nãy anh em xem nó chỉ khác nhau cái màu và dòng điện thôi dòng điện con này thì sử dụng điện 380V à, điện 3 pha motor vẫn là motor lõi đồng hết anh em về chúng ta đấu điện lại và sử dụng con này theo hệ thống điện 3 pha nha đây dưới đây thì em cũng có một ờ, con máy nén khí đây ở đây là máy nén khí 300 ờ, lít thì con này ờ, đây 330 lít anh em ạ à. đây công suất là 4 hp và dung tích chứa là 330 lít đây bên em đây motor đó là to đây ạ motor lõi đồng ở và đầu nạp của nó đây đảm bảo là sẽ nạp khí rất là nhanh à, giúp cho anh em sử dụng và dung tích chứa nó nhiều hơn thì anh em sử dụng à, cái lượng nạp của nó sẽ ít và nó sẽ giảm được tiếng ồn cho anh em trong à, thời gian chúng ta làm việc ở trên đây là tổng hợp những cái à, loại máy nén khí thông dụng mà anh em khách hàng hay sử dụng à, và nó có một cái độ bền ổn định cho chúng ta dùng một thời gian lâu dài à, và nó có dòng điện một pha và ba pha tùy vào cái nguồn điện tại xưởng của anh em khách hàng thì đây là một vài sản phẩm máy nén khí em trưng bày cho anh em xem thôi hiện tại tại công ty Factor có rất nhiều máy nén khí và ngoài máy nén khí thì công ty Factor Việt Nam còn cung cấp đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm như là máy sản xuất cửa nhôm dạ, bao gồm ờ, rất là nhiều máy cắt nhôm máy phai đổ nhôm máy ép cốc đây rất là nhiều ạ và anh em nào có nhu cầu thì liên lạc qua số điện thoại phía bên trên màn hình cho em để được hỗ trợ và tư vấn thêm